chút anh vẫn đang ngỡ ngàng chưa dung điện thoại anh vẫn đi lang thang mơ màng khi em không lời xa anh thề quên